chào tất cả các bạn hôm nay à, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn nổi tiếng của xứ Huế đó là món à, cá khoai đây là cá khoai các bạn cá này được à, đánh bắt từ vùng biển Mỹ Lợi của huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế luôn các bạn rất là tươi ngon và để đến món cá khoai thì không thể thiếu là cây ném đây đây cái ném các bạn tuyệt rồi à, khỉ chua cà chua và rau sống ăn kèm thì ờ, ở vùng ờ, ven biển ở phù Lộc thì có cây rau chẳng lẹ nhưng ở mình đây thì không có nên mình sẽ dùng cây rau tương ô để ăn kèm các bạn cá này rất là tươi luôn đánh bắt vào cái là mình đóng thùng đưa đi ngay nên rất là tươi trước tiên là chúng ta sẽ sơ chế cá và rau sau đó sẽ vào bếp Thank you. như vậy là phần ờ, sơ chế cá đã xong bây giờ mình chuyển sang ờ, sơ chế uh, ờ, màu đây nệm này cũng phải làm sạch đừng bỏ rễ nha các bạn rễ nó rất là thơm ngon đó tinh dầu của nệm nó cũng đa số là nằm ở rễ thịt chua các rồi gọt ăn được rải cái đây của học đấy nhá học nhiều nhá tôi đã đồ phải, phải ăn luôn tiếp theo là phần ờ, tẩm ướp gia vị vào ờ, cá các bạn ờ, dùng cái củ nén này chúng ta sẽ cắt củ nén các phần cụ các bạn thái nhọn đó ta cho vào một ít nước mắm thêm luôn ớt ờ, bạn nào ờ, ăn cay thì ờ, cho ớt nhiều hạt nêm ngọt rồi như vậy là công đoàn tập ướp của chúng ta đã hoàn tất trong lúc ờ, chờ cho cá thấm với gia vị thì ờ, chúng ta sẽ sẽ chế những cái ờ, quả khế và cà chua để nấu trong vơi cá ta sẽ sắc là ném ra để lạc ờ, cả chín chúng ta sẽ bỏ vào cho nó ngon cả khoai mà có là ném thì coi như là bỏ luôn như vậy là đã xong phần chuẩn bị rồi các bạn đây rau sống ném cà chua khế chua và đặc biệt là cà khoai đã được tẩm ướp gia vị rất là ngon đã đến lúc ờ, mình cho lên bếp được rồi nước sôi ờ, chúng ta cho khế chua vào để cho nó ra cái chất chua của khế lúc nào nước sôi rồi chúng ta mới bỏ cá vào vì cá này ấy. cá khoai có đặc điểm là lúc nấu lên thì nó sẽ ra nước nên ờ, chúng ta sẽ bỏ vào sau cùng lúc mà nước sôi lại thì chúng ta sẽ tắt bếp là vừa đẹp tạo à, màu rất là đẹp luôn các bạn và bây giờ cả khoai đã bỏ vào rồi các bạn chỉ chờ nước sôi lên nữa là đẹp thôi cà khoai này thì có nơi người ta gọi là cà cháo mùa tùy mỗi vùng miền thì sẽ có cách gọi khác nhau nhưng ờ, đa số thì ờ, cũng đều ờ, cách chế biến thì nó như nhau riêng với món ăn của Huế thì màu sắc nó sẽ đa dạng hơn và cách nấu của nó cũng sẽ đậm đà hơn các vùng miền khác A few moments later cá bắt đầu sôi được quá chỉ cần sôi lên lại thì chúng ta sẽ tắt bếp thôi bởi vì để lâu nó sẽ bị bẫy à, tuyệt vời à, bây giờ công đoạn cuối cùng chúng ta sẽ cho tất cả ném vào à, đặc biệt thôi bây giờ chúng ta múc ra bạc và thưởng thức thôi các bạn ta sẽ cho nó sụp vào mời tất cả các bạn nhé chuẩn Huế luôn hmm. các bạn à, xem video nhớ đăng ký công kênh để ủng hộ share kênh để cho mọi người cùng biết và nếu như các bạn muốn mình à, chế biến món gì thì các bạn à, comment ở video nha cảm ơn các bạn rất là nhiều à tuyệt vời